Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cốt Ngố Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm khám phá nhân vật kinh dị đúng không? Thì hôm nay ốc sẽ đưa các bạn đến với một nhân vật khổng lồ Đó chính là Truy Head, Một sinh vật mang hình thù to lớn Với cái đầu rất rất rất là to Khi các bạn dịch tiếng Việt từ Truy Head ra Đó có nghĩa là đầu cây Các bạn lại lôi Siren Head vào đây Tôi chắc chắn câu chuyện nó sẽ là như vậy Tôi hiểu các bạn quá mà đây là một sinh vật mà ốc không biết nên nói nó theo hướng chính nghĩa hay là tà đạo Vì cái mục tiêu của nó rất là kỳ lạ Đó chính là giết những kẻ không xứng đáng để sống và tôn trọng những người thiện lành Điều khiến sinh vật này ít hình ảnh được chụp lại vì nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định Vào lúc bình minh hoặc là hoàng hôn nó mới xuất hiện Trong những giây phút nó xuất hiện không hề tạo ra một tiếng động gì kỳ lạ cả Tuy nó là một sinh vật khổng lồ nên là không ai nhận ra sự xuất hiện đó. Đến khi vô tình bắt gặp thì nó cũng đã chạy mất tiêu. Nhìn chung về ngoại hình của truy hết là một phần đầu rất to được liên kết với ba cái đầu khác. Truy hết có tổng cộng là bốn cái đầu nếu không tính luôn cả cái đầu bồi. Bóng to phần đầu, mọi người có thể thấy gần như đó là những cái xúc tua và một mái tóc dài. Tuy nó là tóc nhưng không biết nó kết cấu từ cái gì. Mỗi phần đầu của nó đều có hai cặp mắt phát sáng Đầu cây luôn đứng nghiêng người góc 45 độ vì hai lý do khá là hài hước. Một là quả đầu của nó quá nặng. Hai là nó chạy thì sẽ sử dụng bốn chi chứ không ờ, dùng hai chân. Nó chỉ dùng hai chân để quan sát và khi di chuyển chậm. Như các bạn cũng đã biết, sinh vật này chỉ xuất hiện ngược sáng nên mọi thứ của nó hoàn toàn là màu đen, không thể thấy được các chi tiết của nó có một tiết lộ đặc biệt về chi tiết cơ thể của nó Nó có một làn da mỏng, mỏng tới mức chúng ta có thể thấy tới tận xương bên trong và văn lồng ngực của nó hoàn toàn rõ như là ban ngày. Hai bàn tay sinh vật này hoàn toàn giống như những bàn tay của con người, chỉ khác là vừa dài vừa nhọn. Chắc là người yêu của nó rất là thích. Bàn tay của nó là một ưu điểm để tối ưu hóa tốc độ chạy của nó, kể cả mặt phẳng hay là nhiều vật cản, nó sẽ bám trụ rất tốt để đẩy tốc độ lên mức tối đa. Đầu cây có chiều cao là 100m và nặng là 99kg mà tốc độ của nó không hề thua kém một chiếc xe 4 bánh ở ngoài đường cao tốc nào cả. Nhờ kích thước khổng lồ như vậy với rất là nhiều con mắt, sinh vật này có tầm quan sát rất rộng, có thể quan sát được mọi vật di chuyển ở dưới đất để tính toán đường đi của kẻ nó cần bắt. Và những kẻ đó là những kẻ không đáng sống. Vì sao lại là những kẻ không đáng sống? Đó là một giả thiết được đưa ra Sinh vật này tồn tại nhờ một nhóm thờ thần mặt trăng. Khi phát hiện ra vũ trụ có thêm một mặt trăng khác, kể từ đó bọn họ thờ cúng thì cũng là lúc sinh vật này xuất hiện và lấy những cái xúc tua hentai của nó bắt đi những kẻ sống lỗi. Với cuộc sống này, điều đáng sợ thì cũng đã có rồi, nhưng điều đáng yêu ở sinh vật này cũng có luôn. Một số nhiếp ảnh gia tâm hồn trong sáng thì hắn ta sẽ bắt đầu tiến tới cho người đó chụp ảnh Nghĩ mà xem Một con quái vật 100m tiến tới gần mình Thì cô đái ra máu Chứ tâm trí nào mà chụp nó lại nên đó có lẽ là một phần nào đó làm sinh vật này ít hình ảnh được chụp trực tiếp Chú thích cho một số bạn mới xem về thể loại này Những sinh vật này á, thuộc về tác giả Trevor Harrison và một vũ trụ khác chứ không phải trái đất của mình Rất nhiều bạn hiểu nhầm cứ nghe thấy ờ, trái đất có hai mặt trăng liền mình trái chiều đây cũng không phải là một loại chuyện kinh dị mà nó thiên về khám phá nhân vật nhiều hơn Thôi mình tạm kết video đến đây Cảm ơn mọi người đã xem Nhớ để lại một like và subscribe cho kênh Và mình đã có bắt đầu có nhiều lịch trống hơn rồi Mình sẽ làm nhiều video hơn Để mọi người đỡ phải mong chờ đúng không à, Mấy bạn thắc mắc tại sao mình làm game Vì làm game á, nó quay rất là nhanh Và chỉ có tốn công thời gian edit thôi Đó còn cái này á mình đọc mà muốn lòi con mắt ra luôn á để tìm ra những cái tinh hoa và những cái điều vô lý mà mình lượt bỏ con nhân vật này nha tôi nói thiệt nó rất là vô lý ở trên á nó miêu tả là nó rất là hung hăng ở dưới nó lại miêu tả nó thấy người là nó chạy rồi xong là ở dưới cái nữa là nó miêu tả là uh, nó sẽ bắt những cái kia bằng cái xúc tua của nó rồi nó ghét những người nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó lại thích đứng trước mặt những ông giúp ảnh gia đó mọi người thấy không thì mình phải thống kê tóm tắt lại cái con nhân vật này sao cho nó logic nó hợp lý chứ mọi người thử lên cái wiki của nó mọi người đọc đi mọi người muốn tiến hóa về những cái mà vô lý của những cha tác giả ghi lại giúp ông Trevor Henderson luôn thôi nói vậy thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ tạm biệt mọi người nhé